thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á và các đơn vị địa phương liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu mươi bảy ngày một bảy tháng một hai năm hai nghìn hai mươi một quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi và chỉ đạo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 sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng với quy định của pháp luật và hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước và ngay sau đây phóng viên nguyễn vũ sẽ thông tin chi tiết hơn về vụ việc Thưa quý vị các bạn, thì à, ngay sau à, cuộc họp của Hội đồng Nhân dân thành phố diễn ra vào buổi chiều nay với 100% ý kiến của các đại biểu có mặt tại cuộc họp thống nhất việc bãi nhiệm đối với chức vụ Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội của ông chu Ngọc Anh thì các lực lượng chức năng đã có mặt tại tư gia của ông này tại đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và ngay trong buổi tối ngày hôm nay thì Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội